Ok, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video uh, ra vườn kiếm đồ ăn các bạn ơi Đấy, mình ra vườn mình sẽ kiếm cây, uh, kiếm uh, tất cả các mọi thứ uh, ở ngoài vườn Nhưng mà ăn được thì mình sẽ quay cho bạn xem Đấy, thì uh, nói chung là nói chơi với bạn vậy thôi Chứ uh, hôm nay mình sẽ làm một cái video về tiếp tục về uh, cây chuối nữa các bạn ơi thì à, mình làm một cái series về cây chuối luôn các bạn thì ẩm à, gài cũng làm nhiều clip về cây chuối lắm rồi đấy thì còn có một bộ phận mà mình quên mình chưa có làm video cho các bạn xem đó chính là củ chuối các bạn đấy củ chuối nó cũng ăn được luôn các bạn ơi thì nói chung cây chuối thì chỗ nào ăn cũng được các bạn thiệt luôn từ trên xuống dưới luôn thì hôm bữa trước á, thì mình có ăn cái loại chuối rồi thì bây giờ mình sẽ đào và mình ăn cái củ chuối luôn thì mình thấy có nhiều bạn kêu là ăn của chuối rất là ngon thì mình không biết nó có ngon hay là không mình không biết thì bây giờ mình mới à, ra vườn và mình à, đi đào cái củ chuối lên và mình sẽ ăn và mình sẽ nêu cái cảm nhận thật sự về à, cái củ chuối này cho các bạn xem đấy ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tới cây chuối và mình sẽ đào cái củ chuối lên và mình sẽ đem vào mình ăn thử nha các bạn trời khá là đẹp đúng không bạn thấy không bạn thấy không trời trong xanh mây trắng trắng thì nói chung là ngày hôm nay rất là đẹp đấy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tới cái bộ chuối này đấy cái bộ chuối này là mình phá hoại bữa giờ rất là nhiều lần rồi nè các bạn đấy các bạn thấy cái bụi chuối quen không thì nói thiệt chứ nhà mình còn có một bụi chuối này à, à, <laughs> ok thì bây giờ mình sẽ tới và mình kiếm củ chuối mình đào cho các bạn xem nha mấy cái cây bên đó nó bự lắm các bạn ơi mình à, không có đào được mình thấy bên đây nó có một bụi nữa các bạn thì à, bụi bên đây là hình như của người ta thì hỏi kệ mình qua mình ăn cắp đại cây chuối chứ không sao đâu các bạn ơi đấy phá bên đây nè mình thấy bên đây có những cái cây nó nhỏ nhỏ nó vừa vừa nữa các bạn mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn những cây bự đây đấy. ok thì mình sẽ kiếm nha các bạn kia không được các bạn ơi cái bụi bên kia nó đá rất là nhiều mình không có đào được thì ờ, mình sẽ quay lại mình đào đại một cây bên đây các bạn ơi đấy. giờ thằng cháu mình sẽ giúp mình mình trồng mũ với áo rồi đó mày đấy nó sẽ giúp mình đào cái củ chuối lên nha các bạn thiệt chứ không muốn chửi mày lắm rồi gì trời chửi mới lòng lắm anh quay đó <laughs> các bạn ơi thì sau một hồi vật vả giật lộn mấy cái chuối thì mình cuối cùng mình cũng đào được cái chuối nè các bạn đấy không còn rễ luôn rồi bây giờ mình sẽ vô nhà và mình sẽ rửa và mình sẽ lấy cái phần trắng này ra nha các bạn đấy thì nó là sình đất không à mình đào được hai củ mình cháu mình đang cầm củ bên kia các bạn đấy nó là đào nãy giờ rất là lâu luôn á tại vì à, trên mình á nó mọc trong đá không các bạn phải nại đá cái kiểu rất là mệt à, thôi, bây giờ mình sẽ vô nhà các bạn ơi thì à, thì à, mình đào củ chuối nó nổi bạn thì à, mình không biết là sao mà để ở ngoài lâu quá bạn thì cái củ chuối á nó sẽ bị sậm màu lại như thế này nè được không đó nó đen đen đen đen rồi nó giống như là cái củ khoai lang hay là củ sake chiên vậy bạn nó giống kiểu vậy đó nó đen đen nè các bạn nè không còn đây là hồi nãy mình cắt á mình thấy có cái lõi chuối nó ngon quá mình đem vô luôn đó nó cũng bị đen luôn các bạn ơi thì à, tại vì nãy á, mình đào xong mình không có quay liền mà mình bận một chút xíu công việc mình phải đi cỡ 15 phút rồi mình về thì nó đen thừa lùi luôn rồi các bạn ơi thì đây là cái chén muối cái muối mà mình đã chuẩn bị ờ, để mà ăn phải nó là rất là cay cái muối này là không phải muối ờ, tây ninh hay là muối dĩa bạn mình cũng không biết nữa nhưng mà nó rất là cay đấy các bạn nhìn trời nè thấy không hôm nay lại mưa nữa rồi các bạn ơi rất là lạnh luôn rồi ok bạn ơi thì bây giờ mình sẽ ăn thử nha bạn đây củ chuối chấm muối ớt đấy thôi trời sấm chết ghê quá bạn ơi nhưng mà không sao bạn nghe không nhưng mà không sao mình sẽ gán làm xong clip này cho bạn xem đấy thì uh, mưa thì uh, chắc cũng không sao đâu tại vì mưa nó cũng không có lớn lắm đâu các bạn ơi thì chiều chiều nó 20 như vậy đó các bạn ok giờ mình sẽ ăn củ chuối cho bạn xem rồi mình đã cắt nhỏ nhỏ như thế này nè đó chắc mình nghĩ là do cái mũ chuối nên nó bị đen như thế này nè các bạn đây bây giờ mình sẽ chấm thử nha 5 miếng nữa rồi mình sẽ nêu nhận xét của mình lên cho các bạn xem ừ, còn mũ nữa không cái này á cái củ chuối này các bạn thật sự là nó không có chát giống như cái loại chuối non cái loại chuối non các bạn ăn ấy thì nó vẫn còn chát đúng không đó hôm trước mình có ăn loại chuối non rồi mình biết nó rất là chát còn cái này á thì nó không có chát luôn nó có nó sập sập sập sập nó giống như là củ kê vậy bạn nó tội tội giống vậy đấy mũ thì nó cũng không có nhiều bằng cái ờ, lẩu chuối non đâu các bạn ơi nó, ờ, món này ngon nè nó không có giòn lắm nhưng mà nó sập sập nó đẻ con mũa tục à? các bạn ơi nó nói là mưa mưa hoài các bạn ơi tại vì nãy giờ mưa sấm sét quá không dám quay quay giờ nó đánh trái trời ơi rồi mình ăn tiếp nha cắn thì nó chắc chắn là bạn mà để một thiếu thôi là nó sẽ đen lại ngay rồi mình không biết chắc là mình do mũ á bạn mũ nó đó nắm chớp ghê quá bạn ơi đó các bạn nghe không giờ ấm ngập hoài luôn á có ớt nữa bạn mà không sao mưa thì mưa sấm sét này sấm sét nhưng mà mình vẫn làm clip cho các bạn xem khi nào nó đánh rồi mình tính sao Đấy. ngon bạn ơi hết một củ nào đó là mình hết một miếng này